Chào tất cả các bạn, hôm nay tiếng Trung.vn trần sẽ hướng dẫn các bạn bài 19 giáo trình Hán ngữ 2 à, Các bạn đọc qua phần à, bài khóa cùng với mình nhé Của truy thủ su quả, tôi đi thư viện Nì cân của y chỉ truy, hảo mà, bạn đi cùng tôi được không? Hảo, chán mân chẩu bạn, được, chúng ta đi thôi Nì tráng truy thú su quản mà, bạn có thường đi thư viện không? tráng truy, thường đi Ở tráng chia su, tôi thường mượn sách Ye trắng China Khansu tôi cũng thường ở đó đọc sách Nỉ trắng Truy mang tôi cũng thường bạn thường đi không Uối Ye trắng Truy tôi cũng thường đi Yếu sứ khẩu chia su có lúc thì mượn sách Yếu sứ khẩu trả dữ liệu có lúc thì tra tài liệu Ủa Pu trắng China Khansu tôi rất ít khi uh, tôi không thường xuyên ở đó đọc sách Ủa chủng chai su sữa khan su tôi luôn ở ký túc xá đọc sách nỉ tận su sữa an trinh ma ký túc xá của bạn có yên tĩnh không khẩn an trịnh rất yên tĩnh bây giờ sang đoạn số 2 trang 33 quản sang nghỉ trắng rồi sớm hơn buổi tối bạn thường làm gì à, của phu sĩ khơ huấn tôi ôn tập bài khóa quy sĩ sân sứ chuẩn bị từ mới khua trưởng hoặc là chua len xí làm bài tập nỉ tráng khan ten sự hứa ten ỉnh mà bạn thường xuyên xem tv và xem phim không của pu tráng khan ten sự tôi không thường xuyên xem tv dễ khấn sợ khan và cũng rất ít khi xem phim. sinh sinh chi chi liệu rử thứ bảy và chủ nhật bạn à, làm gì? chai su sơ siêu 有时候在宿舍休息, có lúc thì ở ký túc sáng nghỉ ngơi. có lúc thì viết thư cho bố mẹ, còn bạn thì sao? trắng cân phấn yêu y chỉ truy cung 我常跟朋友一起去公园玩. Tôi thường cùng với bạn đi công viên chơi chúng ta quay sang vật từ mới tráng có nghĩa là thường xuyên của tráng truy thú sự quản hoán tôi thường đi công viên chơi cân y chỉ nó có mẫu là a cân b y chỉ cộng động từ thân ngữ ví dụ của cân tha y chỉ truy cung nguyện tôi cùng anh ta cùng nhau đi ờ, công viên của cân tha y chỉ chư phan tôi ăn cơm cùng với anh ta ờ, hoàn uh, sang có nghĩa là buổi tối hoàn sang thì chán suốt sớm buổi tối bạn thường làm gì chán mận có nghĩa là chúng ta à, chúng ta có hai cái chán mân và ủa mân ủa mân thì là chỉ là chúng tôi thôi còn chán mân là à, cái ủa mân ấy vừa là chúng tôi vậy có thể là chúng ta cũng được nhưng mà chán mân thì chỉ có một nghĩa là à, chúng ta thôi chán mân chẩu ba chúng ta đi thôi len xí nó vừa là động từ lại vừa là danh từ chua len xí là, là thì nó đứng vai trò là danh từ là bài tập của giáo len xí khửa uẩn tôi phải luyện tập bài khóa thì lúc đấy lại là động từ uh, ờ, chia thì có nghĩa là mượn của chia thì tớ chén tớ mượn tiền cậu của chia thì tớ su. tớ mượn sách của cậu hiểu sứ khâu có nghĩa là lúc của lại ờ, hiểu sứ khâu trá sư leo có lúc tra tài liệu sứ khâu là lúc của lái tự sứ khâu lúc tôi đến của truy tự sứ khâu lúc tôi đi uh, ờ, trá là cha. trá sư leo tức là tra tài liệu tên đỉnh là phim điện ảnh uống xì khoan khan tên đỉnh tôi thích xem phim chủng là luôn luôn úa chủng trai su sơ siêu si tôi luôn ở ký túc xá nghỉ ngơi khan su là đọc sách ní sĩ khoan khan su mà bạn có thích đọc sách không ờ, phu xí khơ vấn là ôn tập bài khóa hiểu sự khâu chai cha phu xí khơ vấn có lúc ở nhà ôn tập bài khóa ta có cái từ khua trưởng bạn các bạn có hai từ khái sư là dùng trong câu hỏi ví dụ nỉ à, ai ủa khái sư tha anh yêu em hay yêu con đó à, nhưng mà khua trở thì chỉ dùng trong câu khẳng định thôi nì ai của khua trở tha tâu xính anh yêu em hay yêu con đó đều ok hết à, ta có uy xí sân xứ là chuẩn bị từ mới chín hen của yao uy xí sân xứ hôm nay tôi phải chuẩn bị từ mới ten sự là tivi của papa chai chia khan ten sự bố tôi ở nhà xem tivi siêu si là động từ nghỉ ngơi à, nì cân sấy siêu si bạn nghỉ ngơi với ai à ta có một cái từ duy lãng sư là phòng đọc của tráng truy duy lãng sư khan sư tôi thường đi đến phòng đọc để đọc sách quân thí có nghĩa là vấn đề xẻo quân thí chuyện nhỏ trường quân thí có chuyện rồi đấy ta quân thí chuyện lớn đấy ví dụ thế toan len là rèn luyện nó đi cùng cả mẫu sân thị ôi giao toan len sân thị tôi phải rèn luyện sức khỏe khuấy tá tức là trả lời ôi giao khuấy tá lão sư tự quân thí tôi phải trả lời câu hỏi của thầy giáo khoán tức là trả khoán ít chứ tiền trả lại từ điển cho bạn khoán nị su trả lại sách cho bạn à, bây giờ chúng ta sang chú thích ở trang 34 trang 34 à, ờ, nì cất của y chỉ truy hảo mà bạn đi cùng tôi được không quản sang cảm ơn truy khan te đỉnh hảo mà buổi tối chúng ta đi xem phim, phim được không nì cất của y chỉ truy hảo mà bạn đi cùng tôi được không tiếp tục chán mân chồng ba chúng ta đi thôi à, mẫu một Nì mần sư liều xế sân Các bạn là lưu học sinh Hồ mần sư Trung Quốc xế sân Chúng tôi là học sinh Trung Quốc Chán mần sư thúng xế Chúng mình là bạn học Quản sẵn chán mần y chỉ truy ba Buổi tối chúng mình đi cùng nhau nhé Ba có nghĩa là nhé Chư phan ba ăn cơm nhé Chư cẩu râu ba ăn thịt chó nhé Chán mần y chỉ truy ba Chúng ta đi cùng nhé Chậu hào ba được thôi Chán mần chậu ba chúng ta đi nhé Chậu ba đi thôi của khấn sảo khan ten sư tôi rất ít khi xem tivi khấn sảo có nghĩa là rất ít khi nhé các bạn sang ngữ pháp ở trang 36 sứ trên sứ ủy xưa choang ủy những từ ngữ chỉ thời gian đứng làm tráng ngữ ví dụ quản sang này là buổi tối này xe ủ buổi chiều này trung ngủ buổi trưa này ta ví dụ luôn ní quản sang chua sớm mơ buổi tối bạn làm gì bố quản sang chua len xí buổi tối tôi làm bài tập xe ủ ní tráng truy nào buổi chiều cậu thường đi đâu tráng thú quả. Tôi thường đi thư viện khái sư và khôi trưởng khái sư dùng cho câu hỏi và khôi trưởng dùng cho câu khẳng định ta ví dụ luôn uh, nỉ chư mán thầu khái sư chư bao sự. bạn ăn bánh hấp hay là bánh bạo một chư mán thầu toàn bánh hấp hoặc là gọi là bánh bao chay đấy ờ, nỉ sang ủ truy khái sư xeo ủ truy bạn đi vào buổi sáng hay là buổi chiều xeo ủ truy đi vào buổi chiều chúng ta đi tiếp vấn đề của khu trưởng sinh chi thiên thì chưa sớm mơ chủ nhật bạn làm gì buổi tráng tráng tôi thường xuyên trai su sưa khan su ở ký túc xá đọc sách khu trưởng hoặc là cân bằng hiệu léo thiên tán phét cùng với bạn bè quản sang của tráng tráng thinh in duệ buổi tối tôi thường nghe nhạc khu trưởng hoặc là khan ten sự à, xem tivi trên đây thì là phần à, bài khóa và phần từ vựng ngữ pháp của bài 19 à, ờ, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần à, à, sửa bài tập ở phần kế tiếp tiếng Trung chống VN chúc các bạn học tiếng Trung thành công